em thấy bạn ngồi với khán giả thì em thấy bạn này xinh xắn quá đập vào mắt em cái là nghĩ trong đầu ôi trời sao con bé này nó đẹp quá ôi trời mình nghĩ là làm sao hút được này ta làm sao hút được này ta <laughs> tiếp tục là những lần sau nằm ngủ mơ rồi tay khóc ủa sao vậy ừ. em mơ thấy à, tối hôm qua anh đi chơi người yêu cũ em mơ thấy à, tối hôm qua anh đi chơi người yêu cũ thì em qua em nói với em mẹ vợ cho con hoãn cái đám cưới này lại để cho bạn lớn oh. chút thì mẹ mới nói quá trời quá đất thì kêu là giờ suy nghĩ cho kỹ đi bây giờ con đã xuống nhà xin ngày cưới rồi mà bên nội bên ngoại đã mời đám cưới mời hết và hai đứa làm sao cố gắng sắp xếp đi rồi để mẹ dạy bảo nó từ từ Dạ, lời đầu tiên cho phép em ờ, chào chị Hồng Vân, anh Quốc Thuận và toàn thể quý vị khán giả đang xem đài. Em tên là Quách Tuấn An, em năm nay 35 ờ, tuổi và hiện tại công việc của em là MC dẫn chương trình các sự kiện ngoài trời giống tài tử tên với một diễn viên một Hồng, siêu sao Hồng TVB Hồng, Hồng Kông ừ, dạ. Quách Tuấn đây là nghệ danh của em ạ còn, còn tên thiệt của em à, tên thiệt của em là Đỗ Văn An ờ rồi mời em dạ em xin chào anh chị và quý vị đang xem chương trình em tên là Xuân Mai năm nay em 21 tuổi hiện tại em đang kinh doanh online và học ngành nghệ thuật ạ à là học về ngành gì diễn xuất hay là người mẫu hay là ca sĩ dạ ca sĩ ạ à. rồi bây giờ quay ngược thời gian trở lại lần đầu tiên gặp nhau là ở đâu và ấn tượng gì về nhau đợt đó thì trong một cái đêm giao thừa thì em ờ, nhận cái chương trình ờ, của phú quốc ừ. thì uh, chương trình uh, bắn pháo hoa chào đón uh, mừng xuân em thấy bạn ngồi với khán giả thì em thấy ừ. bạn này xinh xắn quá đập oh. vào mắt em cái là nghĩ trong đầu ôi trời sao con bé này nó đẹp quá trong ánh mắt tầm tầm đi à, vào cô ấy không à <laughs> ôi trời mình nghĩ là làm sao hút được này ta làm sao hút được này ta rất làm sao mà hốt nè dạ, làm sao mà hốt rất đàn ông nha rồi dạ. thế còn sương mai thì sao lúc mà nghe ảnh giới thiệu là có có ấn tượng không có thấy Đó. anh này giới thiệu dạ không? có giống như là yêu từ cái nhìn đầu tiên luôn á cô kiểu giống như là ảnh nghía em xong rồi cái em cũng nghía ảnh là xong rồi là kết luôn á cô rồi nó nghía sau bữa đó luôn á hả dạ sao hay vậy ta tại vì bé Dung Mai thì nó còn có thể nhìn được nhìn bạn này nhưng mà sao mà bao muôn ngàn người như vậy dạ mà cái chương trình nó đông lắm chị ơi là dạ, dính zoom mai bạn ngồi à, chỉ sau ghế đại biểu thôi rất là gần với tầm nhìn của mình nhưng mà quách tấn an nhìn vào đôi mắt ấy có suy nghĩ là cô ấy cũng thích thích mình không thì đó lâu lâu em để ý rồi em cười cái bạn cười là em nghĩ là chắc con này kết mình rồi, rồi sau đó làm sao chắc chắn à, phải à, là sau đó thì em phải em, chủ động em không thể chủ động được thứ nhất là bạn là một người khán giả mình một người dẫn chương trình ở trên sân khấu ờ. kết thúc chương trình thì không biết có gặp được bạn hay không ừ. mà bây giờ mình không còn cách nào mình đi xuống dưới để mình xin số điện thoại bạn Đúng. được thì em có một cái ra hiệu với một à, bạn uh, kỹ thuật âm thanh đây đó ừ. em vẫy bạn lên kêu em giúp anh một cái là em xin số điện thoại bạn này cho anh với ừ. thì em mới lấy cái điện thoại của em ra nghe là em cứ xuống tới nơi là em cầm cái điện thoại anh bật cái màn hình lên cho thấy hình của anh trong đó thì kêu là anh mc xin số điện thoại của em oh. yeah. Dạ. cảm giác xung hai lúc đó là sao dạ lúc đó run lắm cô mà nó kiểu như là có dòng điện nó giật trong người mình á <laughs> bây giờ chị hỏi em nè trong cuộc đời làm mc của em em gặp nhiều những cái trường hợp như vậy không hay là chỉ duy nhất là đối với xuân mai thôi nhiều lần có những cái cảm xúc như em, vậy em không? chưa à, Ừ, hai đứa đến với nhau khi chương trình mạnh đó chị ừ. rồi đặc biệt là một cái định mạnh nữa là trước khi gặp bạn này nè thì em á là đi làm chương trình rất là nhiều mà ừ. cái tính em mà cái tết đoàn viên ừ. lúc nào em cũng muốn về với gia đình á trong tư duy em nghĩ là mẹ sống với mình có bao lâu đâu thì bao nhiêu ừ. cái tết bắt buộc mình phải về quê mình chơi với mẹ nhưng mà cái đợt đó thì em bị thất tình em có quen một cô kia thì 8 à, năm cũng ừ. tính cưới nhưng mà đứt đoạn ừ. đau buồn quá không còn cách nào nữa cái hôm đó gần gần tết rồi thì em mới điện cho cho ba nuôi của em em xin là thời phi ba ơi con buồn quá tết thì cho con đi làm chương trình ở tết thì ở đâu đó đi ừ. thì ba kêu bảo là hiện tại có một chương trình ở phú quốc thì đợt đó thì đi ra thì gặp đúng cô này chị cảm tưởng là sau khi em đã gặp bạn này á, là đêm đó là coi như em em bớt đi cái nỗi buồn kia liền á bớt đi nỗi buồn liền buồn luôn đó đúng thiệt trước đó thì em có tìm hiểu một số là bạn nào đó cũng cũng à. rất là xinh đẹp à. nhưng mà em nghĩ hình như là không có cảm giác hay là mình mất cảm giác yêu rồi ta em cũng ừ. sợ không biết là mình như thế nào ừ. cái cùng sau này gặp bạn này kiểu như là tiếng sét ái tình đấy rồi ừ. thôi là tất cả mọi thứ tim mình cứ thích thích thích ờ. wow. <laughs> rồi bây giờ tôi tò mò muốn biết là cái cô gái này nè sau khi mà đã cho số điện thoại rồi đó và khi mà biết được anh ấy lớn hơn mình nhiều tuổi thì lúc đó như thế nào cái gu của em cũng là người lớn tuổi em không có quan trọng tuổi tác <laughs> ừ. dạ miễn là thương em biết chăm sóc cho em là được ừ. dạ nhưng mà lúc Còn... đó là con bao nhiêu tuổi dạ lúc đó là con đang đi học 12 ạ à? 18 tuổi 18 tuổi ừ <laughs> sau đó con với ảnh vẫn giữ liên lạc nhau thì ảnh lên sài gòn ừ. còn con thì về rạch giá học ừ. thì rạch giá là quê của ba con mỗi tuần là ảnh chạy xuống thăm con một lần rồi vậy là xuống ờ, rạch giá là cứ liên tục vậy đó dạ em có nghĩ là không biết vì sao mà cái sức mạnh nó lại lại mãnh liệt đến như vậy là tình yêu đó trừ những ngày chủ nhật em không thể xuống thăm được vì chủ nhật là bạn này không đi ra ngoài ra ngoài sợ ba mẹ la và đi à, chơi là à, biết là à. sợ đi ăn đòn à. nên là em chỉ xuống những ngày mà trong tuần thôi những ngày đó là em xuống là bạn cấp tiếng học bạn đi chợ về đó tức là bây giờ là ông bà già vợ mới biết lúc đó cũng chưa biết luôn nhưng mà anh đến chương trình này giờ ông bà già vợ biết nè hát xong là biết nè à. tụi em yêu xa như vậy là bao lâu à, tầm ờ, một năm em ha một năm một năm bạn ấy vừa tốt nghiệp lớp 12 ừ. xong á thì bắt đầu lên sài gòn ở với mẹ ở trên đây nhưng mà sau đó thì hai đứa có có sống, sống thử với nhau hai đứa có sống thử à, dạ có hai đứa kiểu như là là yêu nhau quá kiểu như là không muốn thể rời xa nhau nữa thì xin ba mẹ hai bên ừ. là xin phép cho tụi em được uh, cưới ừ. và sau đó thì xin phép xong được á thì lên sài gòn thì mới cho em sống chung ở dưới quê á khi mà có con gái mới lớn mà nhất là có con gái xinh đẹp gì nữa dạ. ba mẹ rất là lo hay giữ gìn á khi mà ba mẹ biết á là xuân mai quen với quách tấn an một cái người mà làm trong showbiz vậy nữa thì có lo sợ không dạ thì à, lúc đầu ừ, gia đình ngăn cấm em cũng hé hé thôi chứ em cũng không cho biết hết à. dạ thì em cũng nói là à, con quen anh này vậy vậy vậy đó con cho coi hình vậy đó chứ con cũng ừ. không có cho biết hết ừ. thì sau này à, tìm hiểu ảnh á, thì gia đình không có ai ngăn cấm nữa à. Rồi ba con là nhiêu tuổi rồi Dạ ba con năm nay 42 tuổi Ủa vậy là lớn hơn uh, quách, à, Ba vợ con lớn hơn con 7 tuổi ừ. Mẹ vợ lớn hơn 5 tuổi à, Lúc sinh hôn Phụ huynh ta rồi ừ. hỏi sao ta <laughs> Ờ, thì lúc đầu cũng xưng bằng cô chú nhưng mà em nghĩ là ở dưới quê thì thì, thì họ chú ta làm ăn chứ không có ăn gì nhưng mà mình thì nhiên nói chung là em cũng không nghĩ là họ trẻ đến như vậy á ờ, dạ, không dạ. nghĩa là ít tuổi như vậy dạ, đúng dạ, không em nghĩ là ít tuổi như ừ. vậy lúc mà khi biết rồi ôi trời ơi sao chỉ bằng tuổi bạn bè mình giống vậy <laughs> rồi anh là mc anh là người ăn nói cái buổi cầu hôn nó có lãng mạn hay không bất chợt thôi xin à, ba mẹ được dẫn em đi đà lạt này kia tôi xin không biết là trong cái tư thế là biết có cho hay không ừ. sợ là không đồng ý thì không đi ừ. cuối cùng là khi đồng ý cái là hai đứa là bất chợt là lên xe phi đi luôn ừ. thì lên tới nơi tới nơi thì cũng đơn giản thôi thì ừ. nói là em có đồng ý làm vợ anh không rồi dạ. chị chịu liền không dạ chịu liền ạ khoái lắm cô khoái lắm hả đợi đợi cái gì đó hả biết bao lâu rồi đúng không đúng không rồi xong rồi tối hôm đó rồi ở đà lạt á rồi chuyện gì tới cũng sẽ tới đúng không dạ đêm đó <laughs> lúc đầu con cũng sợ cô ừ. Đã. Dạ. rồi hai đứa là cưới nhau bao lâu rồi hai năm ngày cưới dạ rồi giờ có mấy bé rồi dạ có một bé ạ à. bé trai nhưng mà là trước đám cưới thì là có suôn sẻ không đám cưới thì có có nhiều cái không không suôn sẻ xảy ra với mình cái đầu tiên á là chỉ còn cách hai ngày nữa là tới vô tiệc chính cưới rồi bắt đầu bùng dịch do dịch bắt đầu mình phải ngưng rồi lần thứ hai thì sao cái lần đó thì xin cưới rồi nhưng mà em muốn hoãn cái đám cưới lại không muốn ừ, ở bàn này nữa Lý tại sao vậy thì bạn này bạn ghen quá à. sau khi ở chung với nhau thì thấy bạn này bạn ghen quá ghen luôn mà ghen với ai ghen với khán giả hay là ghen với những này cô nàng trên facebook Ai à, em cũng ghen mà có nhiều khán giả họ mến mộ mình rồi chụp hình xong cái liếc liếc à em điệu này nha con này chết em nha em nói rất nhiều lần cái trời ơi người ta mến mộ mình thì người ta mới chụp hình mình chứ sao em cứ đi ra ngoài em thấy khó chịu quá cái nhiều nhất á là bạn lại ghen với người yêu cũ của em ủa nhưng mà mắt mới ghen tức là quen rất là là vô lý em xài cái à, điện thoại iphone tất cả những hình ảnh khi quen cô này á thì em đã xóa hết trơn rồi nhưng mà lâu lâu mình đăng nhập iCloud về á một số hình nó sẽ lưu về mà trong cái đó em là một người khi em chụp hình hoặc là tất cả gì đó em không bao giờ em coi lại điện thoại của em nhưng mà cô ấy thì cứ lướt lướt lâu lâu cầm cầm thoại lướt lướt thấy. lướt thấy nó về buồn khóc tối khóc ủa em có chuyện gì với em không ủa sao buồn khóc vậy tự nhiên ờ, anh ờ, quen người ta mà anh còn giữ hình hình ảnh như vậy như thế này thế kia nó rất là vô lý em nói nhiều bạn này lắm kêu đó là hiện tại nếu như anh mà có liên lạc với bạn cũ á thì em hãy nói còn đường này facebook em có mật khẩu zalo có mật khẩu à, lâu lâu à, anh bận cái gì đó thì em cầm điện thoại em đó ơi em ơi coi điện thoại giùm anh cái nhìn ai nhắn tin anh hoàn toàn rõ ràng với em cuối cùng mà cứ vậy hoài ừ. tiếp tục là những lần sau nằm ngủ mơ rồi tay khóc ngủ sao vậy ừ. em mơ thấy à, tối hôm qua đi chơi người yêu cũ em mơ thấy à, tối hôm qua đi chơi người yêu cũ có lại dặn là đông đông đông đông đông nữa một ngày gì đó khó chịu lắm luôn khó chịu em đã em đã nói hết lời rồi cái lần đó là em từ hôn luôn em chịu không nổi nữa rồi cái đêm đó là em mới tắt nguồn hết điện thoại em bỏ đi thì ở nhà cô này ba bốn giờ sáng á, cùng với mấy đứa bạn trong nhà của em á đi vòng vòng qua thuốc bên quận 7 này kiếm vòng vòng vòng kiếm vòng vòng ngoài đường á Ôi nghe thấy thương quá Thì em qua em nói với em mẹ vợ Cho con hoãn cái, cái đám cưới này lại Để cho bạn lớn ừ. chút Thì mẹ mới nói quá trời quá đất Thì kêu bảo là Giờ suy nghĩ cho kỹ đi Bây giờ con đã xuống nhà xin ngày cưới rồi Mà bên nội bên ngoại đã mời đám cưới mời hết Và hai đứa làm sao cố gắng sắp xếp đi Rồi để mẹ dạy bảo nó từ từ Thì em nói lại từ ngày bắt đầu bạn hiểu ra trong cái thời gian mà anh quyết định từ hôn vậy thì con nói về cái cái cái tâm trạng con cái thời điểm đó như thế nào trời con khóc quá trời khóc luôn cô ơi con không ăn không uống gì trời mà con có thấy là lỗi của mình không con biết lỗi của con tại vì một phần đó là con thương ảnh quá ừ. kiểu giống như là không có ảnh con sống không được đó cô ảnh mà đi tỉnh á mỗi lần đi là bảy tám ngày là con nói cô là không có ảnh là con thức trắng đêm nào con thức trắng con ngủ không được tới hiện tại bây giờ cũng vậy luôn á cô bây giờ là con cảm thấy là mình đã thay đổi được mình đã lớn lên được chưa dạ con có còn thay ghen đổi nữa không dạ có ghen nhưng mà ít <laughs> à, anh có cái tật xấu gì mà khi mà con Đó. về con làm vợ ảnh á, đó mà- bây à. giờ tiết mục khui tật xấu dạ, dạ tật xấu thì có một cái duy nhất à, là hay đánh gắm đó là người ruột tốt đó con có bụng á còn cái nào nữa không dạ không không có một tính xấu gì hết á chú phải không dạ. trời ơi bạn... như vậy là mong muốn thay đổi gì nè ừ. thay đổi thì con không có mong muốn gì hơn cứ đánh đấm đi dạ tại, <laughs> dạ tại vì uh, con thấy cuộc sống hiện tại của con rất là ổn rất là hạnh phúc tới quách tân hèn ờ, con tật xấu nhiều lắm <laughs> bạn này thì có cái tính bạn nó không có kiên định về bất cứ công việc nào mà nói tới khóc rồi dạ. khóc nghe rồi khóc nghe gọi là không kiên trì nè dạ. khóc nghe khóc nghe nè đó. Dạ. xong xuôi thì bạn ủa sao khóc thì em thích khóc vậy đó ờ ngang lắm ngang luôn nghe nạt chồng không có luôn đôi khi à, bạn bè em rất là nhiều đó nguyên một bàn dù một tiệc hoặc là mọi người tới chơi em nói gì không vừa lòng là bạn ra mặt bạn nạt em luôn á em mong muốn vợ em thay đổi điều gì nhất em mong muốn vợ em á là thay đổi rất là nhiều thứ cái công việc của em là em phải kiên định một chút bớt nạt nộ lại và hãy luôn luôn lắng nghe một chút xíu ừ. còn đợt này em chỉ muốn anh luôn chiều em còn trước mặt bạn bè anh thì em không có chăm sóc anh như thế này thế kia thì chắc chắn là anh rất là buồn anh nói em rất là nhiều lần mong em sửa một chút hiểu cái ờ. điều anh muốn chưa ừ. con hứa với anh đi <laughs> thôi em hứa thì em hứa với anh là em sẽ cố gắng hơn nữa trong công việc và không bắt nạt anh nữa sau này con cũng là người của công chúng mà đúng không thì lúc nào cũng vậy phải hết sức tế nhị khi mà người ta thấy con tôn trọng chồng mình thì có nghĩa là người ta cũng tự giác người ta phải tôn trọng chồng đúng con rồi đúng rồi Hiểu không? đó đúng cho nên con phải như vậy mới được đúng rồi không? rồi xin cảm ơn hai vợ chồng Chào ờ, chị Hồng Vân với chào anh Quốc Thuận. À, em tên là Nguyễn Quang Thanh, hôm nay em 26 à, tuổi. Hiện tại em là nhân viên kinh doanh, em đang ở bên Bình Chánh. Chào Thanh. Dạ, em chào chị Hồng Vân, em chào anh Quốc Thuận. Em là Huỳnh Ngọc Hoàng Thư, năm nay em cũng 26 tuổi luôn. Ừ. Thì hiện tại em cũng là nhân viên kinh doanh nhân viên kinh doanh hết dạ. vậy thì à, hai em có thể cho anh biết là tình duyên của hai em bắt đầu từ đâu tụi em là từ bạn bè lên hồi lúc đầu tiên mà tụi em gặp nhau là tụi em đi làm chung với nhau ở bên à, pizza hut á là lúc ừ. đó tụi em chạy bàn ừ. thì đợt đó là <laughs> thanh thì đang nghỉ nói chung là thanh đang không có tính đi làm nữa ừ. xong cái hôm đó nguyên một uh, group là đi làm xong cái rủ nhau là đi karaoke thì em gặp bạn thanh là em đã em em thích liền không không em cảm thấy có ấn tượng gì à? có ấn tượng là bạn này hiền thiệt hiền với lại bạn này cũng đẹp trai wow. Ờ, dạ còn thanh thì sao lúc đó em mới tới à cái tự nhiên ờ, cái bạn này chạy lên nó xin chào à, rồi xong đi đi cao kê em cũng ngồi chơi chơi các bạn là cũng lại khoát tay xong bạn ngồi băng ca bạn này hả dạ ờ. khoát gì nè. tại vì tính của em trong chơi trong cái đã group á thì cũng à, vui tự nhiên như dạ đúng rồi tự nhiên thì nhưng mà để hỏi bạn thanh coi lúc đó là lúc em nghĩ trong đầu như thế nào về cô gái này khi mà mới gặp lần đầu cổ khoát tay em em có ấn tượng gì không em cũng hơi bất ngờ lúc đó em ấn tượng là tại sao bạn này vẫn tự tin mà bạn bạn tự tin mà bạn dạ. dạng quá như vậy dạng dạ. quá đúng không nhưng mà em có thích cái điều đó không em cũng không chưa, để chưa nhiều thích phải không dạ. À, tình trạng của em lúc đó như thế nào có bạn trai hay là chưa có lúc đó là em có bạn trai bạn này cũng có bạn gái luôn vậy thì đến lúc nào thì tụi em cảm thấy là thích thích nhau gần 2 năm sau tại vì lúc đó thời điểm là hai đứa đều có bạn hết nên ừ. thành ra là hai đứa không có nghĩ gì hết đúng chỉ rồi, là chỉ quen là bạn thôi dạ đúng, đúng rồi à, chắc lúc... có lẽ là một trong hai người phải có một người bị trục trặc trong cái chuyện tình cảm với cái người trước đúng không dạ cả hai <laughs> đó là bạn thư này ờ, cũng chia tay thì em cũng nhắn tin an ủi lúc đó em cũng chia tay trước rồi thì cứ nhắn qua nhắn lại nhắn qua nhắn lại vậy thôi một thời gian cũng cũng lâu cũng gần nửa năm sau á thì mới mới quen một nửa của mình đã ngay kế bên mà tại sao mình không biết đúng không em có cảm giác như em bị gài á em chia tay thì thật sự lúc đó là em quen bạn cũ cũng 6 năm rồi à, thì ồ. em đang nghĩ lúc đó là tới tới thời điểm này phải chơi rồi giờ là em à. không có muốn quen nữa giống như ờ. kiểu là cũng muốn có cũng có thời gian để cho tự do thì bạn này thì lại là bạn thân của em nên thành ra ừ. là lại nhắn tin xong rồi tự nhiên tới hôm đó cái rủ thư ơi đi cần giờ ừ. cái em cũng đi cần giờ đi chơi tới chiều luôn đó là bắt đầu trời mưa ầm ầm tối thui hai đứa chạy mưa về mà lãng mạn lắm <laughs> mưa ầm ầm mưa về đi mưa về dạ rồi về <laughs> sau đó có bị bệnh không dạ chưa, chưa kịp bệnh là là cảm cảm nắng tức là về cái tự nhiên tặng cho em cái hộp quà cái em cũng ngại em đóng cửa em đi vô tặng em hai cái đồ cột tóc hai cái đồ cột tóc đó là hai cái lần gần nhất em đi đà lạt à. thì em cũng nghĩ là em mua em để đó thì sau này em thích ai em tặng người đó à. xong cái tới là tháng 12 là lại rủ em đi chơi tiếp lần ừ. này đi đà lạt đi xe máy nữa ừ. thì cũng đợt đó là bắt đầu mới chính thức là em mới biết là ờ em có em có người yêu rồi đó bạn đó nói là bạn đó thương em cái ờ, chữ lên thích trên đà lạt chữ thương có gì <laughs> Đà Lạt thì hai bạn này bạn đặt phòng phòng này ở trên một cái đồi thì khung cảnh nó cũng khá là lãng mạn và dễ thương cũng nhẹ nhàng thì tụi em cũng ôm nhau rồi hôn nhau xong cái bạn đó cũng cũng <laughs> cũng có tính nhưng mà lại lúc đó thì em lại không không không chịu cái nụ hôn đầu tiên lại trên Đà Lạt Đà Lạt yeah. mà dạ. chỉ có thế mà thôi rồi, rồi về Sài Gòn rồi mới chuyện xảy ra tại Sài Gòn sau đó 4 tháng lận lúc đó là em mổ mắt mổ xong rồi cũng 11 mười mấy 12 giờ rồi bác sĩ hẹn đầu giờ chiều quay lại ừ thư thì kêu về nhà thư nghỉ đi ừ. em cũng ngại tại chưa có về nhà thư em mới nói là thôi ra khách sạn gần đây nghỉ vài tiếng rồi xong rồi chiều gặp bác sĩ <laughs> cái này cũng tại bác sĩ chứ không phải tại em <laughs> tại bác sĩ hay vậy chờ mổ mắt mà ấy được hay thì ờ, đi kết... trong khi đó ở đà lạt lãng mạn như không. thế mà chỉ có hôn thôi <laughs> không sao đâu chị nghịch cảnh nó sinh ra hoàn cảnh đó đúng rồi sau đó thì tình cảm của các em á nó có trơn tru bằng phẳng không hay là nó có những cái biến cố xảy ra sau đó khoảng một tháng đó em cũng có dự định là em đi du học khoảng 2 năm kêu bạn đợi mà không chịu là chia tay vậy hả dạ <laughs> rồi chia tay lâu không dạ một tháng em đòi chia tay đúng không dạ thì quen bạn này xong thì cũng muốn uh, chính thức đùng cái bạn này nói là bạn này muốn đi du học ừ. thành ừ. ra nó ờ thôi việc anh cứ đi đi rồi mai mốt ví dụ như mà về á thì có duyên thì mình gặp lại chứ ừ. em là em không đợi em không đi nữa dạ chỉ có sau đó bao lâu thì tụi em lấy nhau tụi em đăng ký kết hôn á ừ. một năm sau tụi em mới cưới Tháng 10 là bạn này bắt đầu cầu hôn em Cái em mới hỏi chứ cầu hôn xong cưới nhau rồi ở đâu cái hai vợ chồng tính ra xong thì không quyết định mua nhà không thể nào mà đủ tiền để mua hết thì bắt buộc phải vay ngân hàng thì phải có pháp lý là vợ chồng thì mới có thể nào vay được gọi điện thoại về cho ba ba ơi tuần sau con đi đăng ký kết hôn nha <laughs> bạn này cũng gọi về cho mẹ nói là ờ tụi con đi đăng ký kết hôn năm sau nữa mới cưới tụi em cưới nhau mấy năm rồi nếu mà chính thức cưới là khoảng 4 tháng bây giờ là một năm 4 tháng chính thức là vợ chồng với nhau có phát hiện ra những cái tật xấu gì của nhau hay không hả ờ, thanh nè à, anh hỏi nè dạ nhiều lắm <laughs> bạn này thì à, hồi lúc quen nhau bạn có một cái tính là khi mà cãi nhau là bạn im im làm làm lì lì á lúc mà quen thì đuổi em về nhà khi mà về chung nhà rồi thì trốn vô trong phòng nhốt em ngoài em thì muốn ờ, hai đứa nói chuyện nói cho xong nói cho xong rõ ràng im lặng cứ giận là biến nói ha em sợ em nói bậy với lại ờ. em nóng thì em sợ em em nói không có hay á nên thành ờ. ra là em hay im mà lỡ im em li, im luôn cả tuần á anh bị bụng <laughs> gọi gọi tật xấu gì nè bạn rất là hậu đậu hay làm rớt đồ ví dụ như để đồ trên bàn thọt tay lấy là, hơn hồi là nằm dưới đất hết nấu ăn này kia là lấy cái trứng từ tủ lạnh qua cái bếp là cái trứng nằm dưới đất <laughs> thường xuyên đúng không dạ đúng rồi à. bé đang lớn cái xương nó đang phát triển á nhiều khi cầm gì không có không có chắc á đó là rớt chỉ có một cái tật là mỗi đi khi đi làm về hoặc là đi chơi về gần về tới nhà là bắt đầu hối đi toilet <laughs> về tới nhà là xong cửa vô là đi vô toilet vô cái là chạy quýnh vô yeah, dạ, ờ. đúng rồi vô rồi xong rồi đồ đạc này kia có thể để ngoài cửa gì đó cho em dọn rồi còn gì nữa không nè khi mà tối ngủ thì ờ, hay lấn giường lắm có mấy lần em sớm xém đọt mà khi cãi nhau là tự, tự động nằm sát bên đây tự động nằm mép gì nè còn khi bình thường là cứ lấn ép bên đây dạ đúng rồi chuyện bình thường mấy bà là gì bây giờ tới em đó chồng em ngủ xấu lắm thì bình thường ôm thì ôm cái eo em vậy đi không có chịu cứ nó cứ đi lên đi lên núi hay sao á nó thế nào cái leo tay nó cũng leo núi leo núi leo núi à ờ. mà tối nào cũng vậy có núi đó nó hợp <laughs> đúng không hả dạ. rồi còn cái gì nữa nè dạ cái thứ hai là nóng tính lắm ví dụ như mình đang chạy cái có người chạy lên ụn đầu một cái là bắt đầu quạo à là bắt đầu muốn chạy lên chửi lộn em cũng sợ phải bình tĩnh lại một chút rồi riêng không, cái vấn đề đó mình, mình cũng, không được đúng dạ. là khuyên luôn á còn tật xấu gì nữa không cái này cũng không phải là xấu tất nó nó nó nó nó, nó có mùi, có mùi dạ có mùi tất thì thật ra thì nó cũng không gì hết nhưng mà lâu lâu lâu em xem phim thì em đang ấp rang với lại em em uống nước ngọt thì tự nhiên lâu lâu nó có cái mùi nó bay lên một cái em nói ủa sao kỳ vậy ta <laughs> cái mùi gì mà nó kỳ kỳ là cái đó là không phải tật xấu mà là cái đó không phải em tội nghiệp đúng không em mua miếng mấy miếng lót lót dày mà mùi quế á nó dạ. sẽ chữa được với lại là ngâm chân ở trong nước ấm mỗi tối á ảnh có kỹ tính không kỹ lắm anh chị ơi kỹ đến mức mà trở thành tật xấu luôn nhiều đó. khi em em quạo luôn á tại vì bình thường em về nhà thay vợ chồng đi làm về thì thà, thường là mình nghỉ ngơi mình coi ừ. tivi mình mình giải trí một tí xíu còn không bạn này về tới nhà bắt đầu thay bộ đồ bắt đầu là sắp chắp tay sau lưng coi đi xung quanh có cái gì dọn không à, dép để vô rồi vớ thì để vô rồi đi giặt đồ rồi đi lau nhà quét Quá nhà tốt. em nấu đồ ăn thì em hay làm rớt đồ mà ví dụ như lâu lâu cái rớt cộng hành hay rớt miếng cơm gì đó, bà, đó bạn này đứng sau lưng đậu đó dạ đúng rồi thì bạn này đứng sau lưng me tại vì do bạn nói là cộng hành là nó dính mỡ mà em rớt xuống mà không chịu dọn liền á là lát nữa thế nào cũng chay ra nguyên một nhà rồi ai ừ. dọn là bạn này ừ. dọn là đứng cứ đứng đằng sau lầu bầu nó là ơ làm đổ rồi sao không lụm ơ làm rớt cơm rồi sao không lụm lúc nào cũng làm rớt cơm là nó cứ tức là em khó chịu là bởi vì thay vì ông làm đừng nói là, dạ ông vừa nói mà ông vừa lầu bầu thì tại vì chịu. em cứ làm rớt hoài xong bạn này thì bạn cũng lầu bầu nên thành ra là hơi hơi quạo hay hay hay bực mình lắm vậy là cái cô này chắc có lẽ là bừa bộn lắm đúng không <laughs> cũng hơi bừa bộn một xíu đi với lại chén đũa trong nhà là em cũng rửa hết để bạn rửa là biết nó mẻ hết vợ chồng có ghen không có ai à, kế bên em là bắt đầu bật cái radio là theo dõi ừ. chứ không ừ. phải là nói đâu có cái gì rồi là đứng ra là bập liền em nghĩ là chồng em là cái thuộc dạng đó đó à. không nói nhưng mà kiếm đầy đủ bằng chứng trước giờ là anh có ghen gì không chưa chưa có cơ hội chưa à, có cơ hội vợ sao dạ. vợ em có ghen không dạ cũng có em ở trong công ty thì hay có mấy cái group zalo này nọ tối mọi người hay nhắn thì cứ nổi tin nhắn lên là bắt đầu ờ, con nào nhắn tin giờ này lướt lướt hồi thấy có nữ là vô điều tra coi bạn này có quen biết gì không có tương tác gì không <laughs> ừ. không mà vợ chồng son mà em không thể nào mà tránh được cái chuyện mà ghen tuông vậy mới vui đúng không à. mà em có muốn ờ, vợ thay đổi điều gì thì ờ, em cũng mong muốn là ví dụ như có cãi nhau thì mình cũng ngồi lại nói chuyện với nhau để mình biết là bên kia đang nghĩ cái gì và mình ừ. đang nghĩ cái gì muốn thay đổi một cái đó thôi dạ yeah. còn em cái đó là chở vợ hay chở ai thì bình tĩnh lại xíu đừng có nóng tính là được rồi ừ. đúng rồi bây giờ thực ra cái mà mong muốn của vợ em cũng là mong muốn của tụi chị á đúng rồi bây giờ nhiều rất nhiều người không tự khống chế được cái giận của mình đó cái cơn nóng giận của mình nguy hiểm quá. lỡ hai cái nó đụng nhau một cái là sẽ có cơ sự xảy ra liền ông bà mình nói là tránh do chẳng xấu mặt nào ừ. cho nên chị nghĩ là cái đó em nên thay đổi riêng vấn đề à, chồng em muốn em á thì em đúng là cũng nên cởi mở dạ. ví dụ như mình bực thì mình nói luôn có thể là đầu tiên thì nhiều khi mình chưa kèm được mình hay nói bậy kể cả cái việc mình nói bậy rồi thì chồng mình sẽ góp ý với mình ừ. để lần sau mình bớt chứ vợ chồng mà cứ lạnh lùng á kiểu mà mình không nói ra đó giống như nước mà lóng phèn á mình ức ức ức ức hoài đến một lúc nào mình bùng nổ lên là coi như đổ vỡ hết giống như giả tràng mà nó cứ xe cát xe cát xong sóng ập cái là mất hết còn thêm một cái điều nữa là cái này là chị muốn mong muốn thay đổi ừ, cái mà bừa bộn á thì mình phải kỹ cái đó cái này sau này nếu như em có con gái thì nó sẽ nó sẽ không bị ảnh hưởng cái điều đó đối với con của mình ừ, chị chị cái tật của chị chị cũng phải là gọn gàng lắm nhưng mà chị rất rất là khó chịu khi mà xung quanh mình á mọi thứ nó không có ngăn nắp nó đâu vô đó hiểu không giống như mình nấu một bữa ăn á mà nó làm đến đâu dọn đến đó làm đâu dọn đến đó thì khi mà mình bày ra thức ăn xong rồi mình khỏe lắm dạ ừ. đi ăn xong còn này mình nhìn ra cái bàn xong mình nhìn vô cái bếp trời mình thấy ê hề mình ăn không ngon nữa dạ. đó nó là vậy rồi cảm ơn hai em đã đến với chương trình nha dạ rồi, <laughs> rồi cảm ơn hai đứa dạ em chào anh chào chị à. ông xã em biết nói tiếng việt không biết yeah. biết, à, biết. biết uh, nói chút chút chút chút, chút, chút yeah. Dạ, ừ. <laughs> à, em tên là donovan à, em à, 36 tuổi ừ. em à, em là thầy giáo giả thầy giáo dạ. thầy, thầy giáo, À, sinh học à thầy giáo sinh học ừ. ừ. <laughs> dạ. dạy ở trường trong thành phố mình à? À, dạ anh đang à, công tác tại trường quốc tế ở thành phố ừ. dạ em chào hai anh chị và chào quý vị khán giả em tên là phương thảo năm nay em 28 à, tuổi hiện tại em đang là giáo viên tiếng anh ở một trường mầm non Dạ, hai tụi em đều cùng sinh sống ở thành phố Hồ Chí Minh luôn. Ừ. Ờ. Tức là hai người có dạy chung trường không? Dạ hồi trước thì có nhưng mà bây giờ thì không. À. Em ờ, nước của em là nước nào? Em quê của em á? À, Nam Phi. Nam, Nam Phi. Phi. Yeah. Dạ. Dạ. Donovan là qua Việt Nam mình làm việc lâu chưa? À 9 năm. 9 năm. 9 năm. Hồi lần đầu tiên em gặp ảnh em ấn tượng gì ở ảnh nhất trong trường thì rất là dễ gặp nhau ừ. tại vì nó ở chung một cái không gian cho mỗi khuôn viên thì sự ra thì em cũng không có để ý đồng nghiệp nhiều ừ. tại vì lúc đó em mới đi làm được vài tháng thôi ừ. thì ảnh muốn làm quen với em thông qua một người bạn đó ừ. dạ thì Tức là ảnh thích em trước đúng anh thích em trước ừ. và ảnh hỏi cái chị bạn đó là em có bạn trai chưa thì thông qua chị bạn đó thì ảnh biết là em còn đang độc thân anh nói là ảnh muốn xin số điện thoại của em ừ. thì chị đã hỏi là em là à, em có biết thầy Donovan dạy cấp 3 hay không? Em nói là em không biết. Thì ấn tượng đầu tiên của em về anh này là hồi trước là còn mập hơn bây giờ nữa. Tóc thì dài, cũng không là nói dài lắm nhưng mà nhìn rất là lượm thượm. Mắt thì thâm quầng và em nghĩ là cái anh này có bị chứng mất ngủ kinh niên hay không? mà lúc nào em gặp ảnh thì trong tay ảnh cũng là một chai nước ngọt oh. Ờ. yeah. Ờ, dạ. thích uống nước ngọt thích uống nước ngọt đồng thời nhìn ảnh thì rất là toát lên cái vẻ bad boy Ờ. và thường mà con gái mà nhìn thấy mà cái kiểu bad boy à, thì sợ đúng không dạ không rất là thu hút Ủa, em thích <laughs> dạ em thích ờ. nhiều nó có cái sự thu hút gì đó hấp dẫn gì đó thôi thúc em là muốn tìm hiểu thêm về người này em hỏi anh đi tại sao anh lại à, thích em tại sao anh lại First tìm hiểu em of me. À, à, thảo nhỏ à, đẹp gái đẹp, đẹp gái yeah. Dạ, nói chuyện dễ thương à, thông, thông minh thông minh thông minh yeah. <laughs> Dạ. à. trước khi mà anh ờ, quen với thảo đó thì là anh đã có bạn gái chưa không không xạo đó không. thiệt không thiệt xạo đó thiệt. anh thì ảnh không có chia sẻ cái quá khứ của ảnh với em nhưng mà thì sự ra ngay từ lúc bắt đầu với một một cái gì đó rất trong sáng thì em cũng không có nghĩ tới trước khi quen em chẳng là người như thế nào nhưng mà khi mà cái mối quan hệ của tụi em nó dần rõ ràng lên trong cùng một cái không gian một cái địa điểm thì rót vào tay em mỗi ngày là những câu chuyện không hay về ảnh bắt đầu từ một cái gì đó rất là trong sáng tự nhiên em lại nghi ngờ mọi người nói nói nói rất là nhiều có thể là mọi người lo lắng là em sẽ bị anh này lừa gạt và bị dụ hay là ảnh không có nghiêm túc gì đó em có nói với ảnh là thôi em cảm thấy em mệt mỏi và em không có đủ tự tin và mạnh mẽ để tiếp tục cái mối quan hệ này nữa và em muốn chia tay hai ba lần như vậy luôn thì ảnh đều là người giữ em lại thì ảnh cũng giải thích ảnh nói là trước khi ảnh có thể là như thế này như thế kia đó nhưng mà hiện tại bây giờ với em thì ảnh chỉ có một mình em thôi ừ. em mà cứ dằn vặt ảnh về quá khứ á, thì như vậy có công bằng với ảnh hay không ừ. thì lúc đó em mới có suy nghĩ là vậy thôi thì mình cứ làm theo cảm xúc cái đã còn cái việc mà mình có bị tổn thương hay là cái mối quan hệ này nó có gián đoạn hay không á nếu như mà nó có xảy ra thì em cũng phải là người quyết định cái chuyện đó ừ. chứ em nhất quyết không bị lung lay nữa ừ. cũng là nhờ có ảnh đã giữ em lại chứ nếu như không là chắc tụi em cũng chia tay thôi nhưng mà lúc đó là các bạn là đã yêu nhau lâu chưa dạ lúc đó thì tụi em chính thức quen nhau mới được vài tháng thôi ừ. Ừ. Yeah. Dạ. lúc mà thảo ờ, đòi chia tay với em á em có buồn không cái cảm giác của em thế nào ừ. em uh, buồn quá buồn buồn, buồn quá buồn. Dạ. Yeah. why Dạ, dạ, pretty sad. <laughs> Sad khóc luôn. Đó. Yeah. Ờ, anh hỏi nè, Vậy thì cái lần đầu tiên mà ảnh tỏ tình với em đó là uh, bao lâu? Tầm khoảng uh, ờ, 4 đến 5 tháng gì đó. 4 đến 5 tháng. Dạ. Yeah. Ảnh tỏ tình không phải trực tiếp, lần đó là em uh, về quê ăn Tết thì ảnh có đưa em ra xe đi về thì ảnh có gửi tặng cho em một món quà và trong cái quà đó nó có một cái thiệp nữa. Thì anh hỏi anh viết trong đó là em có đồng ý làm bạn gái của anh hay không? và ở dưới anh có vẽ một cái trái tim thôi ừ. thì anh bảo là đúng cái ngày sinh nhật em đó rồi hãy mở ra xem thì em mở ra em xem thì em vẽ là một cái trái tim kế cái trái tim đó <laughs> và em chụp cái cái tấm thiệp đó gửi sang cho ảnh thì ừ. coi như là em đồng đã ý, đồng ý, đồng ý. <laughs> Dạ. À. rồi cái lần hẹn hò đầu tiên là lúc đó là đi đâu em dắt First dating. bạn đi đâu à, sushi. sushi đi ăn sushi yeah. À. ủa tại sao lại chọn ăn món của nhật bản em em thực sushi à, thích sushi à. Ừ. thì sự ra thì lúc đó em cũng món đó cũng phải là món khoái khẩu của em <laughs> nhưng mà anh được bạn bè gợi ý lần hẹn đầu tiên thì nên dẫn đi ăn như vậy ừ, vậy ờ, đó ừ, ừ. thì anh chọn thì đi hẹn tới chỗ đó thì em tới trước em chọn một cái địa điểm ngồi theo em là nó lãng mạn và khám cúng nhưng mà nó lại gây khó khăn cho ảnh tại vì bụng to chân dài mà em bắt ngồi lên một cái cái ghế đệm ngồi bệt ở dưới luôn à. mà mặc quần jean nữa thế là ngồi khó, khó đúng rồi <laughs> ăn không được gì hết ngồi cứ lắc qua lắc lại như thế này nhưng mà em không biết sau này à, về xong thì anh mới nói thế là ờ. từ đó em rút kinh nghiệm đi ăn ở đâu là phải có ghế ngồi rồi gia đình em có ngăn cản cái việc mà em quen người ờ, nước ngoài không lúc mà mẹ em nghe mẹ em có ngăn cản thì gia đình em không có ai ủng hộ hết á ừ. tại vì cả em và cả gia đình em luôn đều khá là truyền thống Ờ, nhưng mà lúc đầu em cũng không có đặt mục tiêu là sau này mình sẽ quen một người nước ngoài nhưng mà gặp anh này rồi em chỉ làm theo cái con tim và cảm xúc của mình thôi thế là em cứ lì em cứ quen vậy đó đến một ngày tầm khoảng gần được 2 năm thì ảnh ngỏ lời ảnh muốn dẫn em về Nam Phi để thăm gia đình ảnh. Oh. Dạ, thì lúc đó <laughs> em rất là hồi hộp thì em có nói là ok nếu như mà anh muốn em đi chung với anh về nước á thì anh phải làm cùng với em một việc là anh Đến gặp ba em. mẹ em đi ừ. anh xin phép ba mẹ em đi thì anh đồng ý không Anh đồng ý cũng hơi sợ sợ nhưng mà phải đồng ý thôi khi mà thảo mà nói là anh về nhà ra mắt ba mẹ thì lúc đó cái tâm trạng anh như thế nào uh, <laughs> scared scare hả yeah. sợ hả sợ đúng không sợ sợ, sợ ba hay sợ, sợ mẹ ba. ba tại vì trong cái suy nghĩ của ảnh á ba là người quan trọng hơn mẹ ừ. và sợ ba tiếng nói của ba sẽ lớn hơn tiếng nói ừ. của mẹ sợ ba không đồng ý sợ ba không? không đồng ý nhưng mà cuối cùng thì cái buổi gặp mặt đó là sao cuối cùng thì khi gặp ba mẹ em xong thì anh quyết định là anh sợ mẹ hơn sợ ba ừ. nhưng mà sau đó thì em có đi Nam Phi không dạ có em có ừ. đi ừ. ừ. rồi em qua bên đó gặp gia đình của bạn này thì sao em đi nam phi với một tâm thế là em đi du lịch cùng với ảnh thôi ừ. ờ, thiệt sự ra là em không hề cảm thấy hồi hộp lo lắng gì khi mà gặp gia đình bạn trai luôn và may mắn là gia đình của anh rất là thân thiện ừ. dạ cũng chào đón em và cũng cảm giác như là rất là ấm áp ừ. dạ và không có bất kỳ một cái trở ngại gì hết ừ. nhà anh có đông anh em không cưng dạ chỉ có một em gái thôi với oh. ba mẹ à. thì bây giờ chỉ còn mẹ thôi sao lại làm còn mẹ không là sao dạ thì em về nam phi gặp gia đình nhảnh là tầm khoảng tháng 7 thì đến tháng 12 là ba ảnh qua đời ờ dạ ba anh lớn tuổi bị bệnh à dạ ừ. cũng khá là đột ngột thì ba ừ. qua đời mẹ thì cũng còn một mình với em bên đó cũng khá là cô đơn ừ. cho nên hai bên gia đình vẫn giữ cái mối quan hệ với nhau là vẫn ừ. nhắn tin vẫn nói ừ. chuyện ừ. mặc dù mẹ em không biết tiếng anh ừ. <laughs> ừ. giờ dễ dạ. mà dạ <laughs> lên google là dạ, đã dạ lên google đúng, đúng không? rồi à, nhưng mà sau cái chuyến đi nam phi đó về thì bao lâu thì tụi em mới cưới nhau? Tầm khoảng hơn một năm sau Tháng 7 là tụi em đi Nam Phi ừ. Đến tháng 12 là ảnh cầu hôn em Là thì... lúc đó là ba mất á hả? Dạ đúng, đúng rồi dạ. Nhưng mà cầu hôn rồi thì ba mất hay sao? Dạ đúng cái đêm đó luôn Ồ oh, vậy hả? Dạ, tụi em có một chuyến nghỉ đi du lịch thì ảnh sắp xếp đâu vào đó hết rồi Ảnh cầu hôn em ngay trên bãi biển ừ. Và ảnh đếm 10, <laughs> 9, dạ ham à. bại tại vì em đang suy nghĩ <laughs> gì cái gì đếm đếm đếm ngược á đếm ngược lại năm <laughs> bốn bốn bốn đã hải mở cho 10 giây suy nghĩ thôi à. em cũng có bối rối đôi chút nhưng mà nhìn chiếc nhẫn nó khá là lấp lánh à. chỉ có 10 giây để suy nghĩ thôi how nói are you sure uh, uh, Are you sure? Hmm. Ừ. <laughs> em hỏi là đã chắc chưa? Tại vì ừ. bây giờ mà em mà đồng ý là không có đổi ý lại được đó. Ừ. Dạ thì quay lại về phòng tính là gọi điện để báo tin về cho ba mẹ mừng thì chưa kịp báo gì hết thì nhận được cuộc gọi của em gái báo qua là ba mất đột ngột ừ. như vậy rồi ba rất là quan trọng đối với ảnh ừ. tụi em đã lên kế hoạch là sẽ đưa ba mẹ qua dự đám cưới và rất là muốn giới thiệu việt nam với ba muốn đưa ba đi khắp sài gòn nhưng mà cuối cùng thì lại không có được như ý như ừ. như kế hoạch như vậy sau đó, đó là ảnh bay về bên kia liền dạ sau đó thì ừ. qua ngày hôm sau tụi em hủy vé bay về, về sài, gòn sài gòn sớm rồi ảnh bay về nam phi cái giai đoạn sau đó nó rất là khó khăn tại vì ảnh đau và em cũng đau nữa tại vì em không biết là phải an ủi một người vừa mới mất một người thân như thế nào hết lúc đó thì em phải cân bằng tâm lý dùm cho ảnh và mẹ ảnh nữa Yeah. Dạ. Rồi, xin uh, thay mặt chương trình xin được uh, chia buồn với Donovan nhé. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Rồi, vậy là các bạn lấy nhau là được uh, bao lâu rồi ta? Uh, 15 tháng. 15 tháng. Như vậy là Hơn ừ. quá son rồi đó. Dạ. Bây trong giờ đó. là em đang có baby đúng không? Dạ. Yeah. Ừ. Chúc mừng nghe. Dạ, cảm ơn. chị mừng. Chúc mừng. Vậy là trong khoảng thời gian mà ở chung với nhau vậy thì không biết là anh ấy có tật xấu không? Em không biết đây là một cái tật xấu hay là một cái thế mạnh mà nó làm em khó chịu thì chắc thôi em được vô tật xấu ảnh là cái kiểu người giao tiếp khá là hiệu quả với phụ nữ có nghĩa là nói chuyện kiểu như nhiều khi không có phân rõ cái ranh giới rất dễ tạo ra hiểu lầm ờ. dạ yeah, em cũng đã có góp ý rồi nếu như mà anh mà cứ như vậy là em không có thích không nói thì thôi mà nếu như mà <laughs> thả là sẽ dính đó kiểu là ừ. như vậy cũng đã cãi nhau cũng đã khóc lóc giận dỗi rất nhiều về vấn đề này cãi hồi hồi thì anh nói là chuyện đó bình thường với anh không có gì hết theo anh suy nghĩ là những cái câu nói đó những cái cách giao tiếp đó với anh là bình thường không hề đi quá mức có nghĩa là anh không chấp nhận cái cái việc mà em ghen với người khác dạ đúng, đúng rồi à. em chỉ bảo là em không thích thì anh nói là ok không thích thì anh không làm nhưng mà anh vẫn không chấp nhận là cái đó nó sai ừ rồi, gì rồi nữa không? tiếp theo có gì nữa còn tật xấu gì nữa ảnh không có thích đồ ăn việt nam lắm thì nó làm cho em khó khăn khi mà em phải nấu ăn trên bàn ăn lúc nào cũng phải có hai món một món tây hoặc là món gì đó anh ăn được và món em ăn và mỗi lần đi ra ngoài ăn cũng vậy ảnh phải chở em đi ăn cái món mà em thích ăn trước ví dụ như bún phở cái gì đó ừ, ừ. rồi sau đợi. đó ngồi đợi nhiều khi cũng ngại với chủ quán luôn á ngồi đợi và sau đó tụi em phải đi tới một cái quán thứ hai để mua đồ ăn cho ảnh ừ riết rồi em không muốn đi ra ngoài ăn nữa luôn á hồi đó em rất là khó chịu về cái chuyện đó nhưng bây giờ thì dần dần em chấp nhận được rồi ừ, thích nghi được rồi dạ thích, thích nghi, nghi được, được rồi. rồi em nấu ăn thì em sẽ nấu hai món à. một món cho em <laughs> một món cho anh có khi nào mà em ở nhà em không muốn đi ra ngoài ăn rồi em nhờ ảnh đi mua đồ ăn về cho hai vợ chồng ăn mà gặp một cái sự cố vậy nhờ đi mua đồ lúc nào cũng lộn luôn ngay từ cái hồi mới quen nhau là em qua chơi là em ơi anh có mua ổi trong tủ lạnh đó lấy ăn đi và em mở trong tủ lạnh ra là mấy cái lát bí đao cắt sẵn mà người ta xếp lên vỉ đó thì anh nói cái đó là ổi <laughs> sau đó nữa là có bữa em nấu ăn em kêu là anh đi mua hành cho em đi em về em nấu canh xuống siêu thị về nói với em lý do là không có hành và cầm về cho em một bó xả <laughs> dạ nhiều lần lắm đó là anh ơi em muốn ăn ờ, tàu hũ tàu hũ không phải tàu hũ chiên em nay ừ. chiên đâu nha nó trắng nó mềm và nó đựng trong cái chén nhựa tròn như vậy ừ. nè thì ảnh đi xuống và ảnh đem về cho em tất cả những cái gì mà nó trắng. được chứa trong dạ. cái hũ tròn như vậy à, có súp cua có cháo có rau câu có rau câu dạ đúng rồi xương sáo may quá có đúng một hũ tù hũ luôn thế là em phải ăn hết tất cả những cái món đó ừ ờ dữ quá <laughs> dạ và còn nữa con đây ông nhất... biết ông nhầm không dạ biết trời em em đánh luôn tức quá bữa đó em nhờ đi mua dưa leo với lại xà lách bình thường là em có chụp hình sau đó em rút kinh nghiệm chứ em muốn ăn cái gì là em chụp hình chụp em hình. gửi nhìn nhưng mà bị cái là uh, mắc cỡ gì đó không bao giờ hỏi nhân viên thấy là lấy thôi không biết đúng hay ừ. sai ừ. thì bữa đó em tự tin lắm em nói là dưa leo về xà lát nha em dọn đồ ăn ra sẵn rồi chỉ đợi dưa leo với xà lát về ăn thôi thì hai cái món đó nó dễ quá mà em ừ. không có gửi hình thế là đem về cho em một vỉ mướp cắt sẵn và kế bên mướp đó là một nhóm mùng tơi dạ và nói em là dưa leo cắt sẵn nè và salad nè rồi bây giờ tới Donovan đó cô ấy có bao nhiêu tật xấu thao thao hay hay ghen oh, ghen đó nãy có kể rồi yeah. Dạ, thao uh, ờ, kiểm tra Facebook uh, kiểm tra ờ, Facebook, oh, oh, Facebook. Facebook. Facebook WhatsApp Zalo dạ Zalo dạ ờ. trời ơi trời ơi, <laughs> mệt quá mệt quá đúng không có khi dạ, nào mệt, mệt quá có khi dạ. nào giận mà đập điện thoại không no, ờ. no. À, rồi rồi cái gì nữa cái gì nữa, nữa? à um, mô đường mô đường mô đường mô à, đường mô đường ủa rồi mỗi lần hai vợ chồng đi vậy rồi sao ảnh rành đường việt nam không em em xe anh thao nói quẹo trái bên phải đó ok không que trái ồ que phải <laughs> cái tay bên phải à. miệng nó miệng trái yeah. tại vì ờ, em là đúng là em mù đường và gặp ảnh không có rành đường xá ở sài gòn nữa cho nên lúc nào mà đi đâu là cũng kết thúc là cãi nhau vì em nói là em đi đường này mà tại sao anh không nghe em anh cứ đi đường khác cứ như vậy á à, còn đặc xấu gì nữa nè khi tao dán ờ, giận giận à, thao không nói không nói im lặng im lặng im dạ, lặng im lặng, im lặng. Yeah. Thao. làm gì để thảo nói chuyện em im luôn và ảnh năn nỉ dạ dạ dạ bé ơi bé ơi nothing uh, ừ. dạ. em ăn chưa là... nothing không phải là em có ý mà là cái kiểu như cái cái cá tính em nó như vậy luôn á ừ. tại vì em mà nói thì thứ nhất lúc đó cảm xúc em nó rất là lộn xộn ừ. cứ giận là em cứ im lặng như vậy và bây giờ donovan có mong muốn thảo thay đổi điều gì không im lặng không im lặng đừng im lặng nữa đừng im dạ. lặng khi yes. giận này không yes. nói đi nói đi đừng im lặng nữa đừng im lặng nữa à. <laughs> con thảo ờ, anh này thì anh còn một cái tật xấu chưa sửa được là hút thuốc quá là nhiều oh. dạ thì em sợ nó ảnh hưởng tới sức khỏe của anh thôi và em không có chịu được cái mùi khói thuốc mà nó ám trên người như vậy á em nhắc nhở rồi cũng cãi nhau kể cả khóc luôn để năn nỉ ảnh là bỏ thuốc đi nhưng mà vẫn chưa có sửa được nhưng mà bây giờ bớt chưa dạ chưa luôn vẫn còn hút thuốc nhiều lắm hút thuốc nhiều lắm một ngày nằm một ngày năm điếu năm điếu hả một ngày dạ. năm bây giờ từ từ đi dạ. một ngày ba điếu thôi rồi dạ, có, có, em bé xong là mà em hết. sợ không em bé hửi mùi ừ. em hút thuốc là em bé hửi mùi rất là nguy hiểm ừ. chị thấy vậy nè thực ra là khi mà mình lấy người nước ngoài á nó có những cái về văn hóa ờ, nó khác nhau em hiểu không cho nên nó là nói chung là mình cũng phải vừa cương vừa nhu em giống như em lùi nửa bước thôi yeah. Dạ. tại vì chị thấy nàng người ta đâu ra đó giống như người ta rất sòng phẳng ví dụ như là khi người ta nói là người ta thích cái điều đó là người ta thích chứ người ta không nói xạo chị cảm giác là như vậy yeah. Dạ. thành ra khi mà anh đã nói là anh không có gì chỉ có một mình em thôi thì em nên tin vào cái điều đó đó tin để cho mình thứ nhất là mình thoải mái cho bản thân mình đúng không ừ. em ừ. chứ chi mà mình mệt trong cái chuyện đó yeah. Dạ. đúng không còn về phía uh, em nói là không được im lặng là it's good ừ. yeah. Ừ. tại vì em cứ phải nói tại vì cái người phương tây họ kỳ lắm em nói em không thích như vậy là em phải nói ra cho ổng biết là em không thích điều đó mà nói nhiều lần nhưng phải hợp lý nãy chị đừng nói em phải hợp lý thì thành đã làm cố gắng cố gắng ừ. để mình mình hạnh phúc nhất yeah. Dạ. có thể nha. Dạ. yeah. Rồi xin cảm ơn ờ, Thảo với Đào Donovan đã đến với chương trình Vợ chồng son nha. Dạ em tên là Ngô Đức Toàn, năm nay em 30 tuổi, hiện em đang làm ờ, kinh doanh và thiết kế tự do. 30 dạ. tuổi mà 30 tuổi. xíu vậy hả trời, nhìn trẻ lắm luôn à, Kinh doanh gì? Dạ em có hai cái quán cà phê nhỏ. <laughs> Vậy hả? Ở dạ. đây hả đâu? Dạ ở Cần Thơ ạ. Ở Cần Thơ. Em ở Cần Thơ hả? Dạ đúng rồi. Mà mời em giới thiệu về mình. Dạ em xin chào anh chị và quý vị khán giả. Thì em tên là Tạ Bích Ngọc thì hiện tại em uh, ờ, 30 tuổi công việc của em là kinh doanh tự do ừ. dạ hỗ trợ cho anh kinh Vậy doanh tự hả? do có nghĩa liên quan đến quán cà phê không dạ có luôn à. thì em cũng là thợ làm bánh em có thể pha chế làm bánh nấu ăn à. đầy đủ nói nghe nè thấy cái bụng lúp lúp đó dạ <laughs> em có đang vui không em đang có em bé 6 tháng vậy wow chúc mừng hai vợ chồng nghe dạ. rồi hai vợ chồng em là quen nhau từ khi nào và lần đầu tiên gặp nhau ai ấn tượng ai trước khi hai vợ chồng quen nhau thì cũng là tình cờ thôi thật ra để mà gọi là ai ấn tượng ai thì không ai ấn tượng ai cả Ồ. thời điểm đó là em đang học năm thứ hai ở sài gòn ừ. thì uh, bà xã em lúc đó đang ở cần thơ ừ. vô tình là anh gọi là thầy kêu là thầy nhưng mà thật ra cứ kêu là anh em không à ừ. thì uh, thầy của em thì mới rủ em về dưới cần thơ để mà chụp hình cưới cho hai anh chị thì lúc đó bà xã em thì lại làm là dâu phụ thành thử ra là khi mà coi lại cái hình cưới của hai anh chị á anh chị lại kêu là mà sao mày chụp hình hai đứa tao mà sao mày không chụp mà mày tao mày chụp em hình à? Ờ, vô <laughs> chụp cô nào không, không à? <laughs> vậy à cái đó vô tình hay là em em em bữa đó là em chụp mà em thấy bạn này rồi em bị ờ, em bị sao nhãn dạ không tại vì thật sự là khi mà chụp hình cho hai anh chị á thì chỉ có bản thân một mình em chụp hình thôi cho nên em phải chụp liên tục rất là nhanh thì mới có nhiều hình ảnh và bắt được nhiều khoảnh khắc ừ. cho nên là em phải để auto focus là lấy được hình mà như thế nào dính là cái cô này không luôn mà ngộ lắm ừ. nghe em không à <laughs> chụp dính nghe em không à thật sự là không có hề để ý luôn dạ đúng rồi vô tình thôi phải không em dạ đúng rồi mà lúc là thì... mình tính không bằng trời tính ừ. ông ông trời ông tính sắp xếp hết trơn em thì đó em ghét ổng lắm trước đó là tối ngày hôm đó sẽ qua nhà cô dâu ngủ để sáng đi đưa dâu thì lúc đó em có gọi điện thoại cho cái chị đó xuống mở cửa giùm em thì lúc mà mở cửa lên á thì em thấy ở trần mà sao mà để tóc dài tại đó tóc chồng em dài ở đây nè dữ vậy đó hả lúc đó em mở lên là em à, ủa chị ơi <laughs> em kêu dài tưởng chị dạ em tưởng chị xong hỏi cái em mới sửa lại là ủa anh ơi chị đâu rồi vậy đó thì anh mới dắt lên thì lúc đó em ấn tượng ấn tượng lúc đó đó à là nhưng mà có chút xíu đó là, không à, tốt thích lắm không hay là không thích không thích không thích đúng không dạ ừ. tại vì uh, cái mặt nhăn nhó khó chịu lắm dạ. nghĩa là hai bạn lần đầu tiên gặp nhau là không hề có ấn tượng tốt về nhau dạ đúng rồi vậy thì làm sao mà hai bạn lại quen biết nhau à. sau khi đám cưới của hai anh chị đó thì em cũng ờ, có về rồi hai anh chị đó sẽ mở một cái studio thì khi khai trương cái studio đó thì em có về chơi thì lúc đó là bà xã em lại có qua thêm một lần nữa ừ. thật sự ra lúc đó thì cũng chỉ là nói chuyện gọi là xã giao thôi ừ. thì kêu là ừ cuối tuần là bà xã em có khai trương cái quán đó ừ. mời em về chơi nhưng mà em cũng ừ ừ nhận lời vậy thôi nhưng mà thật ra là mình biết là việc học của mình thì mình không về được mãi sau này thì ờ, khi mà mở quán rồi thì vợ em lại hay đi sài gòn để cập nhật những cái tình hình mới này nọ sự phát triển để làm sao về làm sao cho cái quán của mình nó phát triển lên thì mỗi lần lên á thì lại hẹn hò với lại hai anh chị đó đi ăn bắt đầu là rủ em đi ăn cùng cái là vài lần gặp hai anh chị đó cũng thúc luôn tại vì bên em là có đạo thì em cũng uh, muốn tìm một người có đạo ừ. nên là biết ông này có đạo á cái uh, mấy anh chị đó cứ thúc thúc mày thử mày tìm hiểu thôi coi được không không được thôi ừ. ờ, ông này thì cũng bị bên kia thúc luôn ờ thúc qua thúc ờ. lại dạ. rồi cái là hai đứa lúc đó là bắt đầu ờ, để ý dạ, nhau dạ. nhắn quen tin nhau. trò chuyện Nói bao chuyện... lâu thì mới bắt đầu là quen nhau em nghĩ là sau khoảng khai trương cái quán của bà xã em khoảng độ hai ba tháng thì hai ừ. đứa em ừ. bắt đầu ờ, nhắn tin với nhau nhắn tin thật ra là lúc đó là theo kiểu mà là, là nhắn tin thôi. chơi chơi nhưng mà ừ. chính xác thì lúc nào là yêu nhau đậm sâu khoảng được... hơn hơn sắp xỉ một năm á. Ừ, sắp xỉ một, một năm. năm là bắt đầu đầm sâu dạ. dạ. tóc em thì vẫn dài như là dạ. Dạ, đúng dòng rồi. suối vậy đó dạ, dạ đúng rồi. rồi em về nhà bạn này thì sao ba mẹ bạn này ờ, có ý kiến sao về suối tóc đó của em tóc em thì lúc mà <laughs> lần đầu tiên mà khi mà em về á thì tóc em vẫn dài ừ. dạ em và em vẫn nhớ cái ấn tượng nhất là khi mà đi vô gọi là gặp mẹ vợ thì mẹ vợ lúc đó đang đứng ờ, trong bếp thì mình vô mình chào kêu con chào cô cái uh, <laughs> mẹ vợ em thì rất là hiền ừ. thì uh, mẹ cũng chào lại rồi lúc lúc mà khi mà em đi ra thì em vô tình em nghe câu là chúa ơi chúa giống như là theo kiểu mà bất ngờ bất ngờ trời ơi không thấy là em lúc đó em để xả tóc dài thì tóc em được cái là khi mà nó càng dài thì nó sẽ càng xoăn càng lọn theo ờ, cách tự nhiên ờ. nghĩa là bà bất ngờ đúng không dạ đúng đó. bà có có có bắt em cắt tóc không hay là chấp nhận cái mái tóc dài đó đối với mẹ em á thì à, mẹ em Sao sẽ dễ hơn nói chung là bố mẹ em thì không có bắt cắt tóc nhưng mà bạn bè của bố thì cũng có nói là ừ à, coi coi sao con cắt tóc cho gọn gàng cái gì vậy? bố con ok liền đại khái là không có thích ờ, để tóc dài lắm đúng không dạ nhưng, nhưng mà, mà cũng không ép dài dạ, đúng rồi bắt rồi rồi bao lâu thì các bạn mới là cưới nhau hai đứa em quen nhau thì khoảng bắt đầu cái thời điểm mà em tốt nghiệp em tốt nghiệp năm 2013 thì sau đó khoảng độ nửa năm sau á, thì em uh, bắt đầu là cầu hôn và cưới thì uh, cái khoảng thời gian em quen là khoảng độ hơn 2 năm ừ có khi nào mà gia đình em á hoặc là gia đình của em á hai bên gia đình hối các bạn là cưới nhau dạ à, hối thì có tại vì lúc đó hai hai đứa em á là muốn mình tự lập nên là lúc làm đám cưới đó là sẽ muốn uh, làm một cái đám cưới theo ý của mình hoành tráng theo ý của mình á thì uh, tụi em có lên kế hoạch đi một cái chương trình uh, working holiday thì ừ. cái chương trình đó ví dụ như mình đi một năm thì khi về mình sẽ có một mớ vốn thì mình sẽ làm à, làm cái tiệc cưới hoành tráng theo ý của mình luôn với lại cũng đỡ tốn tiền cha mẹ hơn lúc đó khi mẹ tụi em nói với cha mẹ thì là à, bên chủ yếu là bên à, bố mẹ em với bên bên nội em á thì lại không vừa ý là tại vì à, em con gái mà hồi đó tới giờ thì em không có được có bạn trai ừ. thì ông này là ông đầu tiên mà em dắt về nhà thì à, khó lắm nên là muốn là cưới đi rồi muốn đi đâu đó rồi đi à. dạ tại sợ có chuyện này chuyện kia vậy chị dạ. hai bên gia đình là hối cưới dạ oh. thì ờ. cũng nói ra nói vô thôi cưới dạ, luôn đi, đi, rồi, đi, đâu đi. đi. Rồi cuối cùng cưới xong nghỉ đi luôn lý do gì mà cưới xong rồi lại lại, lại không thực hiện cái chuyến đi đó à, tại vì là khi mà cưới xong á thì ờ, trước khi xác định cưới thì là hai đứa đi học tiếng anh để mà tại vì cái đó nó phải thi nữa nó phải ừ. có trình độ thì sau cái khi mình cưới á, thì sát cái ngày nộp cái CV rồi thì mình cái trình độ tiếng Anh bọn em là chưa có ôn luyện tiếng Anh đủ kịp ừ. để mà đi thi cái okay. IELTS cho nên là bị bỏ lỡ cái Thế năm cưới đó. cũng gấp quá. Tính là năm sau đi tiếp thì vô tình lại là có em bé. Có em bé, có bé đầu à. tiên. cũng như vậy là cái tình yêu của các em là giữ cho đến cái cái cái cái cái, cái ngày cưới thì hai đứa mới có lần đầu đúng không? Dạ. Có sống dạ. thử không? Dạ. Hai đứa dạ, sống dạ, thử không. trước không? Dạ không. Không là giữ đúng không? Dạ sau hai tháng thì cũng vậy. <laughs> sao, sao vậy em như là em bị tâm lý á mỗi lần mà tới cái khúc cao trào là em ờ, sợ Đấy cái mà. ông này ông này bắt đầu ông cũng sợ tại vì là một phần là thứ nhất là thời điểm mà khi mình cưới xong thì tất chắn chắc chắn là người đàn ông nào cũng suy nghĩ tới vấn đề là làm sao kinh tế nó ổn định hơn ừ. rồi mới sẵn sàng cho tới việc có con ừ. thì ờ, cái việc có con thật ra là hai đứa em cũng chưa có tính nhưng mà con tới thì mình đón nhận nhưng mà thật ra là để kinh tế nó ổn định thì bởi... mình mới mới mới có thì vô tình mà nói không ai bởi tin vì, bởi vì chị mới nói là mình sợ của nào trời trao của nấy coi dạ. cưới xong ha hai ba tháng sau đụng vô cái có đụng liền vô có liền à. nghỉ đi luôn Đó. dạ đúng rồi à. cái vấn đề mà đi á, thì hai đứa em vẫn vẫn có ý định cho tới thời điểm là những năm sau vẫn có ý ờ. định đi nhưng mà đừng cái là cứ mỗi lần lên có ý định lên kế hoạch đi là có tết là là có em <laughs> bé thôi không được rồi như vậy phải đợi đứa thứ ba rồi đi luôn không trời không cho đi rồi hai đứa em là cưới nhau được mấy năm rồi À, tính tới thời điểm này là 5 năm 5 năm 5 năm, năm. Dạ, rồi lúc bây giờ là có tật xấu tật gì rồi lòi ra không <laughs> sau cho anh kể trước đó. xem chương trình là biết nãy là không? em tính ghi vô tay tại nhiều ừ. quá có phần này là em thích đúng dạ đúng dạ tất tất nhiên là khi yêu sẽ khác và khi mình cưới về thì cưới về sẽ nó khác. sẽ khác đúng dạ, không đúng thật ra đối với vợ em thì tật xấu thì không hẳn là tật xấu mà gọi là cái tính thôi thứ nhất là suy nghĩ nhanh và làm nhanh không suy nghĩ chậm lại có nghĩa là suy nghĩ là làm liền sống nhanh đó không dạ, sống chậm đó không ừ. không không sống chậm lại cái thứ hai là hơi hơi cằn nhằn ví dụ như Lãi em làm à. cái gì mà nói không em... thích đi không vừa ý vợ em thì vợ em hay nói ừ anh phải thế này anh phải thế kia cho nên là đôi khi em sẽ bị cái cảm mình mình mình bị cái cảm giác là, là ờ, uh, những cái mình thích thì không ừ. được làm còn những cái mà vợ mình thích thì <laughs> bắt mình làm ừ. uh, em nói là ví dụ như là em uh, hay gọi là một tí xíu về vấn đề mà game đi và em cứ thấy em cầm cái máy lên mà chỉ cần mở cái game lên là bắt đầu là bắt đầu lại <laughs> bài ca con ca tại vì Tụi cổ nó. không thích cái việc mà em chơi game dạ đúng rồi. đó rồi còn tật xấu gì nữa nè hay quên hay quên, dạ đúng rồi hay có bao giờ quên chuyện gì mà nó dễ sợ không quên theo kiểu mà quên trong vấn đề là công việc thôi ví dụ ừ. như là công việc mình mới nói đó thôi đạn trí chút xíu đúng dạ đúng rồi thôi. à đối với là đồ đạc ví dụ như là có thể là để đồ đó nhưng mà thật sự không nhớ là mình để ở đó khi em cầm điện thoại em đi kiếm điện thoại rồi giờ ờ, tới em em nãy em tính ghi lại tại em hay quên nè không nhớ tại cái tính em á là cái gì làm gì cũng phải tốt cho sức khỏe á ảnh thì anh đi làm về trễ ảnh thường xuyên tắm khuya em thì em coi mấy cái à, bài mà về người ta hay bị à, à, đột tử đột, đột quỵ do do tắm khuya á nên mình cũng sợ thì mình chỉ lo sức khỏe thôi mỗi lần mà em nhắc ổng á thì lúc đó ổng ngồi ổng cầm cái bát ổng chơi nói bây giờ anh vô tắm đi xong cái anh lên giường anh muốn chơi gì đó là chơi ừ thì mỗi lần vậy đó thay thay vì á ổng sẽ ờ, nghe lời nghe lời chút xíu đi không ổng cứ vậy đó bởi vì em mới nói hoài rồi còn gì nữa nè với uh, ngồi toilet hơi bị lâu sáng là 40 phút tối 40 phút <laughs> ngồi chắc chơi game trọng dạ đúng Trời, rồi biết luôn á tại vì dạ, ra ngoài á là, là bị là dính mấy đứa con bị cằn, bị cằn nhằn rồi dính mấy đứa con nữa ừ tại vì mình cũng <laughs> mình cũng hiểu cái tâm trạng rồi có khó tính không dạ khó tính lắm chị hồi đầu như em bị dụ á rồi về á đặt ờ, rồi trong nhà ha là dọn dẹp sạch sẽ là một tay không làm là phụ mẹ em á em thì không có kỹ tính bằng không rửa chén cũng rửa tiếp em nữa ha còn bây giờ từ từ cái mức độ giảm giảm giảm dần đó bây giờ là hết luôn bây giờ ổng bày hại hơn em nữa vậy à. khó tính dạ. À. nhưng mà hồi trước rất là ờ, khó tính bây giờ thì ờ, tính em á được với ổng á trang hòa với nhau á nhưng mà cái xưa... đó là với em dạ. ví dụ như với nhân viên thì sao với nhân viên thì à, hồi trước thì ông rất là khó tính nhưng mà sau này à, khi mà em cũng góp ý lên nên nhu một xíu thì từ từ cái ảnh cũng cân đối lại có được. nào khó tính mà đuổi nhân viên dạ. dạ không em không đuổi nhân viên nhân viên vì <laughs> nghỉ, vì em khó tính chứ em không đuổi <laughs> em sao em giao hết cho ổng cái ổng khó quá cái mấy đứa xin nghỉ hết nhưng mà bây giờ thì sao giờ là hết bớt rồi đúng dạ, không dạ hết rồi à, thôi chúc mừng nha và bây giờ em mong muốn vợ thay đổi điều gì em thì không mong muốn vợ thay đổi cái gì chỉ là vấn đề là ít càng nhằn em hơn rồi vấn đề là những cái em thích á thì ờ, vợ sẽ hiểu hơn ừ. và đừng có cấm đoán em à. theo những cái kiểu à. rồi còn em em mong muốn xã thay đổi điều gì em ờ, muốn tốt cho sức khỏe thôi nên là có những cái mà thứ em... nhất là không tắm đêm dạ đúng không, không tắm đêm với lại sắp xếp công việc à. uh, lại một xíu để dành thời gian cho gia đình nhiều khi ảnh ừ. mê công việc quá tới giờ ăn cơm á nhiều khi ảnh sẽ ưu tiên công việc hơn em ừ. hẹn gần nhiêu đó thôi là năm nay hai đứa 30 tuổi ha dạ, dạ trời ơi. tuổi ba đứa trời ơi có nghĩa là tuổi đời còn rất là trẻ luôn á mà đã dạ. có một cái sự nghiệp ha có một cái gia đình ngon lành ha quá đã luôn ờ, con ba đứa đó. con là vốn liếng quá nhiều luôn tại vì rất nhiều những cặp vợ chồng á, mà họ ờ, lớn rồi dạ. họ thành đạt họ giàu có nhưng mà họ vẫn không có con dạ. rất là thèm khát cái đứa đứa con dạ. mà em. tụi em ở đây là coi như là có đầy đủ hết thì chị nghĩ là tụi em phải uh, chiều theo những cái mà mong muốn của đối phương ví dụ á cái vụ mà tắm khuya đó là thực sự là rất nguy hiểm đó cho nên ừ. cố gắng đi giữ gìn cho nhau tại còn việc trách nhiệm của tụi em bây giờ lớn lắm ba đứa nhỏ ba đứa nhỏ phải nuôi đó. nó không Nghe. lớn hiểu không dạ. rồi nha. Dạ. À, xin cảm ơn đôi vợ chồng trẻ nha ừ trẻ à, mà trẻ tài năng. tài năng cảm ơn các em đã đến đây tham dự chương trình vợ chồng son À, dạ. từ Cần Thơ lên đây luôn dạ. cảm ơn dạ. nhiều lắm luôn á ừ, dạ. chúc hai vợ chồng lúc nào cũng vui vẻ làm đạt. phát tài nha dạ, dạ. mọi sự cảm may mắn nha dạ. dạ. cảm ơn anh chị mẹ tròn con vuông dạ, cảm ơn anh chị em